Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi giải quyết ví dụ đầu tiên. Câu hỏi số 1 này, cho cái hàm số y bằng fx có đồ thị như hình vẽ. Đây là đồ thị hàm số y bằng fx. Khi đó cái hàm số gx bằng f của 2 trừ x bình phương đạt giá trị lớn nhất trên cái đoạn từ 0 đến căn 2 bằng. Đề bài cho các em 4 đáp án để có thể lựa chọn ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích và giải quyết câu số 1 này. Thì các em để ý này, câu số 1 của chúng ta này. Đây là đồ thị hàm số y bằng fx. Hàm số đó có hai điểm cực trị, đó là gì? x bằng 0 với lại x bằng 2. Đúng chưa? Ở đây f của 0 bằng 4, còn f của 2 thì lại bằng bằng 0, đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ uh, lập bảng của anh này trước đi đã để chúng ta dễ làm. Sau đó chúng ta mới xét cái G. để chúng ta có câu số 1 này. Câu 1 này, chúng ta sẽ lập bảng nhá. Của cái hàm số. Hàm số ở đây là gì? Fx. Thì anh nhìn ở đây chúng ta cũng ra được nhưng mà ở đây thầy sẽ lập bảng cho các em cho dễ. Các em để ý ở đây thầy đã để uh, các gạch đây là tức là mỗi gạch này tương ứng là một đơn vị nha. Đây tương tự thế này. Đấy, vậy chúng ta sẽ có này x này y phẩy đây là f phẩy x này và cuối cùng nó là fx này âm vô cùng điểm cực trị đầu tiên đó là x bằng 0 điểm cực trị thứ hai đó là x bằng 2 dương vô cùng 0 0 từ âm vô cùng trên 0 đồ thị hàm số đi lên vậy dương 0 trên đến 2 đồ thị hàm số đi xuống âm. Từ 2 trên dương vô cùng đồ thị hàm số đi lên lại là dương. Đó, vậy thì ở đây nó sẽ là gì? Đây là âm vô cùng này. Lên đến đâu đây? Lên đến 4 này. Xuống đây là xuống đến 0 này và lên đến dương vô cùng này. Được chưa? Đấy là bảng biến thiên của cái hàm số y bằng fx. Bây giờ chúng ta xét cái hàm số xét hàm số gx bằng f của 2 trừ x bình phương. Xét hàm số này, chúng ta có đạo hàm này, g phẩy x sẽ bằng đây là fu đúng không? fu tất cả đạo hàm u đạo hàm trừ 2x nhân với f phẩy của u 2 trừ x bình phương. Được chưa? Giải quyết cái phương trình g phẩy x bằng 0